Xin chào xin chào các bạn thiếu nhi Thiệt là vui khi chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình tô màu cho bé Hôm nay ai sẽ cùng bé Lai hướng dẫn các bạn tô màu đây ta hmm, Các bạn nhìn đôi tay này có quen thuộc không Bé Lai cho các bạn 5 giây để đoán xem đây là ai nha 5 4 3 2 1 Tang tang Không ai khác đó chính là anh Văn Thành Cảm ơn anh Thành đã đến đây ngày hôm nay để cùng bé Lai và các bạn thiếu nhi sáng tạo và tô một bức tranh thiệt đẹp. Các bạn còn chần chờ gì? Chúng ta sẽ cùng anh Thành tô màu bức tranh thứ 10 có tên là Chúa mở lối. Các bạn thiếu nhi ơi, có bạn nào để xem qua câu chuyện Chúa mở lối chưa? Để bé Lai kể lại nha. Tiếp nối với tập trước, đó là sau khi cả xứ Egypto hay còn gọi là Ai Cập phải gánh chịu 10 tay vạ vì vua Pharaon không cho dân Israel rời đi. Thì lúc này, chính vua cũng đã phải mất đi đứa con trai đầu lòng của mình trong tay vạ thứ 10. Vua đã vô cùng đau đớn vì mất mát này và đã đồng ý cho dân Israel rời khỏi Ai Cập. Tuy nhiên, khi dân Israel đến gần Biển Đỏ, thì ông lại đổi ý và sai quân lính đuổi theo họ. Nhưng Chúa luôn yêu thương và bảo vệ dân của Ngài, vì thế, Chúa đã rẽ nước biển đỏ ra làm hai để dân Israel có thể đi qua. Và đây cũng chính là hình ảnh biển đỏ được rẽ ra làm hai và đoàn dân Israel đang đi qua nè. Để có thể ôm lại chi tiết hơn về câu chuyện này, các bạn có thể xem trên kênh youtube One Hot Việt Nam một phim hoạt hình Kinh Thánh cho Thiếu Nhi hoặc tại ứng dụng Kinh Thánh Thiếu Nhi Bible App for Kids. Tất cả các thông tin này đã được gắn kèm ở link bên dưới các bạn có thể nhờ bố mẹ, thầy cô để mở giúp mình nhé. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng tô màu thôi. Để Lai sẽ chọn ông Moshe để tô trước nhé. Ông Moshe ở đây nè các bạn. Mình sẽ tô áo trong của ông Moshe đầu tiên với màu hồng nhạt. Anh Thành có gợi ý, mình sẽ lấy màu đỏ pha với thật nhiều màu trắng để ra được màu hồng. Các bạn nhớ pha chậm chậm để đừng lỡ tay bỏ màu trắng quá nhiều nhé vì như vậy sẽ không đẹp đâu sau khi tôi lớp áo bên trong xong rồi chúng mình sẽ dùng màu vàng để tô cho áo khoác bên ngoài nhé kèm theo đó là màu đen cho râu và tóc của ông môi xe còn cái gậy mình sẽ dùng màu nâu nha các bạn Phần da của ông môi xe mình sẽ dùng màu cam nhạt Các bạn nào nhớ cách pha màu cam nhạt không ta? đó là sử dụng màu cam pha với thật nhiều màu trắng và rồi chúng ta sẽ tô cho mặt tay và chân của ông bôi bằng màu này nhé đừng quên tô luôn cả đôi dép của ông bằng màu cam luôn nha vậy là chúng ta đã hoàn thành nhân vật môi rồi nè mình tiếp tục với những nhân vật sau lưng môi đó là ông Aaron và đàn dân Israel đang sững sờ khi tận mắt chứng kiến thêm một việc quyền năng của Chúa dù rẽ nước là một điều không thể đối với chúng ta nhưng với Chúa thì dễ như trở bàn tay đúng không các bạn thiếu nhi? Với những nhân vật này, chúng ta có thể thoải mái tô màu áo tùy theo sự sáng tạo của các bạn. Tuy nhiên, anh Thành cũng sẽ gợi ý vài màu cơ bản như tím, xanh lá và màu nâu. Mình sẽ pha các màu như tím nhạt, nâu nhạt, xanh lá nhạt bằng cách thêm màu trắng vào các màu tím, xanh lá và nâu mình sẽ dùng màu xanh lá và màu xanh lá nhạt để tô áo trong, áo ngoài và mũ cho người dân. Anh Thành có chỉ bé La rằng nếu áo bên trong đã tô màu đậm rồi thì áo bên ngoài hãy tô màu nhạt và ngược lại, nếu áo bên trong tô màu nhạt thì áo bên ngoài hãy tô màu đậm. Tương tự với mũ cũng thế, để có sự tương phản về màu sắc cho bức tranh, khiến bức tranh thêm sống động, không bị nhàm chán dù chúng ta chỉ đang phối một màu sắc với các sắc độ đậm nhạt khác nhau. Và rồi đến phần da mặt, da tay, da chân Chúng ta cũng sẽ dùng lại màu cam nhạt đã được pha sẵn khi tô da của ông môi Để hoàn thiện cho các nhân vật này nhé Chúng ta sẽ tô màu tím cho áo ngoài của Aaron Tím nhạt cho áo trong Các bạn tô sao cho thật khéo nha Kiểu lem vào chú lừa hoặc chú chiên nữa đó Màu tím nhạt cũng sẽ tô cho một thấp vải trên lưng chú lừa Các chi tiết càng nhỏ càng khó tô các bạn nhỉ Thế mà anh Thành vẫn tô hết sức điêu luyện luôn Để lại hỏi thì biết anh Thành đã phải luyện tập rất nhiều để quen với việc cầm cọ và tô màu nước Vì vậy, nếu các bạn muốn tô màu thiệt đẹp, các bạn hãy luyện tập thường xuyên Các tranh tô màu đã có ở trên website của One Hub Việt Nam cả rồi Các bạn chỉ việc tải về, in ra và tập luyện thôi nè Phù, vậy là các nhân vật trong bức tranh này đã được tô hết rồi nếu các bạn thấy mỏi tay Chúng ta có thể xoay cổ tay nhẹ nhàng để chuẩn bị tô các con vật có trong bức tranh nhé. Nào, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Ở đây mình sẽ có một chú lừa, một chú tắc kè đang ở trên sắp vải trên lưng chú lừa, một chú chiên và còn có vật nào nữa không ta? À, còn có cả một chú cua nhỏ nhắn xinh xắn trên mặt đất gần chỗ ông môi xe đang đứng nữa nè. Để Lai sẽ chọn tô màu chú lừa trước vì chú lừa to nhất nên sẽ dễ tô nhất nè Các bạn cần nhớ màu sắc chú lừa đã được hướng dẫn tô ở các bài trước không? Phần thân lừa sẽ được phối giữa màu đen và màu trắng để có màu xám Nào mình cùng tô phần thân lừa thôi Bờm thì mình sẽ tô màu đen Vì bờm khá là nhỏ nên các bạn vẫn sẽ tiếp tục tô thật nhẹ tay và khéo léo nhé Vậy là mình đã hoàn thành chú lừa rồi Chú lừa đang chở đầy hành lý màu nâu, màu tím À chở cả bạn tắc kè màu xanh trên lưng nữa kìa Còn các bạn cừu lông trắng muốt đồng hành cùng hành trình này nữa Còn chú Chiên đang hớn hở Thì mình sẽ tô màu trắng cho bộ lông của chú Riêng về phần cơ thể Anh Thành có hướng dẫn mình tái sử dụng lại màu da người để tô cho chú Chiên này luôn nè Còn bốn bàn chân bé xíu xiu Mình dùng màu đen để tô thật nhẹ nhàng và kỹ càng nha và giờ thì mình đến con vật cuối cùng thôi Dù chú cua nhỏ xíu xiu Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua Mà phải dùng màu đỏ để tô chú cua này nha Các bạn có nhớ cách để tô màu những chi tiết nhỏ ra sao không? Đó là tô và nhấc cọ nhẹ nhàng Đừng cầm cọ tô đè mạnh vì sẽ rất dễ lem ra ngoài đó Ta-da! Vậy là mình đã hoàn thành bốn con vật rồi Các chi tiết nhỏ dường như đã được tô hết rồi Vậy bây giờ mình sẽ bắt tay vào các phần lớn hơn thôi Mình sẽ tô phần đất và núi trước nhé Không biết anh Thành sẽ dùng màu gì đây nhỉ? Chắc là sẽ dùng nhiều màu lắm ha Ôi bé lại thấy anh Thành chỉ dùng một màu nâu thôi à Ở đây anh Thành dùng màu nâu đậm nhất để tô cho các ngọn núi ở phía xa xa Còn màu nâu nhạt nhất thì tô cho mặt đất Màu nâu còn lại anh Thành đang điểm thêm cho những gờ đất Nhằm tạo cảm giác mặt đất đang gồ ghề nè Vậy mới sống ở dưới biển đúng không các bạn? Ngoài ra mình sẽ dùng thêm màu xanh lá để điểm xuyến cho những đám cỏ nho nhỏ thêm phần tươi xanh nữa Tương tự với mặt đất và núi Ở đây anh Thành cũng chỉ dùng màu chủ đạo là xanh dương để tô cho phần biển Mình sẽ tô phần biển bên trái rồi tô tiếp phần biển bên phải Các bạn có thấy rằng diện tích tô màu càng lớn mình sẽ tô càng dễ hơn không? Chưa kể nếu các bạn có cây cỏ to hơn thì bạn sẽ tô phần này nhanh hơn nữa Ta da, vậy là phần biển đã hoàn thành Chúng ta chỉ cần tô bầu trời nữa thôi là hoàn thành bức tranh này rồi Vẫn là màu xanh dương của biển Qua bàn tay phối màu điêu luyện của anh Thành Chúng ta đã có màu xanh da trời nhạt nhạt Bằng cách pha giữa xanh dương và trắng Yeah, chúng ta đã hoàn thành bức tranh rồi Các bạn thấy thế nào về bức tranh này? Nếu có gì thắc mắc các bạn cứ gửi bình luận bên dưới hoặc nhắn tin qua Facebook cho Quanh Hớp Việt Nam nha. Vậy là chúng ta đã đi qua được 10 tập tô màu cho bé rồi đã xong được 1 phần tư chặng đường trong hành trình tô màu và ôn lại các bài học kinh thánh. Để Lai rất vui vì sự hiện diện của các bạn ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau học lời Chúa thật chăm chỉ và tô màu các bức tranh thật đẹp vào những tập kế tiếp nữa nha. Đừng quên gửi bài tô màu của các bạn cho Quanh Hớp Việt Nam. Còn bây giờ thì Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào tập 11 nhé!